Người thì lo con cái ăn học, kẻ lo trả sạch nợ nần, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, không phải bất cứ việc gì cũng diễn biến theo ý muốn của chúng ta, mà phần lớn là do vận mệnh quyết định. Ai gặp thời thì phất lên như vũ bão, ai đen đuổi thì trăm chuyện ngáng trở, tiểu nhân cản đường, mãi chẳng thể thành công, ngóc đầu lên được, đó cũng là quy luật từ ngàn đời nay. Chỉ những người biết nắm bắt thời cơ, biết nương nhờ vận thế mới có cơ may đổi đời, đổi vận, thu tiền của về tay. Trong lá số tử vi tháng 5 âm lịch năm quý mão của 12 con giáp, các thầy tử vi đã đặc biệt nhắn nhủ tới người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969 rằng trong tháng tới, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến động, cục diện tương hình khiến khó khăn ập tới, tiểu nhân xuất hiện. Nếu làm được điều này, thì sau đó sẽ là trời quang mây tạnh, thần tài xuất hiện, đưa tiền của chạy về túi, hanh thông vượt bậc, càng khổ càng giàu quý nhân chỉ lối tìm ra cơ hội hiền lộ trong khó khăn thì ắt thu được nhiều thành tựu, tiền bạc ùn ùn kéo đến, phát tài giàu có, chẳng cần lo nghĩ gì. Vậy vận trình chi tiết của người tuổi kỷ dậu, sinh năm 1969, trong tháng 5 âm lịch sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trời sinh những người tuổi kỷ dậu, hiền lành, siêng năng, chăm chỉ, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Tuổi kỷ dậu có tính cách kiên định, sông pha, không ngại khó khăn gian khổ, mà luôn phấn đấu rèn luyện ý chí để vượt qua khó khăn. Vì trải qua nhiều sóng gió, tuổi kỷ dậu tâm niệm rằng nếu mình không tự mình đứng dậy thì không ai có thể giúp đỡ, họ là những người nói ít làm nhiều, nghĩ đến đâu làm đến đó, tuổi kỷ dậu luôn cố gắng để mọi người thấy được kết quả của mình, chứ không phải là quá trình. Bước vào tháng 5 âm lịch, đa số những người tuổi kỷ dậu đều công thành danh toại, không những kiếm được nhiều tiền mà có những người còn có chức có quyền, tiếng nói có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn chung những người tuổi kỷ dậu đều có cuộc sống viên mãn, thăng hoa, vào giai đoạn hậu vận khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cụ thể về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 âm lịch, người tuổi kỷ dậu sẽ có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp, đạt được nhiều thành tựu ở thời điểm này. Có thể nói đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho các bạn tuổi kỷ dậu trong công việc, sự nghiệp. Sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh đem đến cho người tuổi này nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ. Tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Thêm vào đó, tả phù các tinh chiếu mệnh báo hiệu, có sự nâng đỡ giúp sức từ quý nhân, bản mệnh có thêm sự tương trợ từ bên ngoài, thì sẽ càng thêm thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, Kết hợp với tư duy mẫn tiệc và tinh thần chuyên nghiệp, bản mệnh đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại bạn hoàn toàn có thể tự tin vào năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi kỷ dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được, thành công không đến với những người lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Điểm cộng của người tuổi kỷ dậu trong thời gian này là sự tỏa sáng của bạn. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung hỏa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh trường sinh và tả phù các tinh chiếu mệnh, người tuổi kỷ dậu sẽ đạt được nhiều thành công đạt được vị trí cao trong công việc, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ trong công việc, giúp bạn thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để đạt được những thành công này, bạn phải nỗ lực và trải qua không ít khó khăn, ý thức, với tinh thần chuyên nghiệp và sáng tạo bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và thành công sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, không nên quá tự tin và chủ quan, bạn cần phải luôn giữ tinh thần cảnh giới và cẩn trọng để tránh những rủi ro và thất bại đáng tiếc. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của bạn. Về mặt tài lộc, trong tháng Mậu Ngọ, tuổi kỷ dậu được dự báo sẽ có nhiều cơ hội để tăng tài sản và thuận lợi về tài chính, kết hợp với khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh. Những người tuổi dậu sẽ có cái nhìn thực tế và thông suốt về mọi vấn đề, giúp cải tiến tình hình tài chính và tài lộc của mình. Theo phong thủy, cách thức tài lộc đến với mỗi người đều được quyết định bởi các yếu tố như mệnh cung, tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, tình cảm và ngay cả môi trường sống. Và tháng Mậu Ngọ là một trong những tháng mang đến nhiều cơ hội, để tuổi kỷ dậu gia tăng tài sản, thuận lợi về tài chính và tài lộc. Sự kết hợp giữa khả năng chi tiêu thông minh và sự hỗ trợ của tài tinh sẽ giúp cho những người tuổi kỷ dậu nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và cải thiện tình hình tài chính và tài lộc của mình. Ngoài ra, việc có trường sinh hộ mệnh và tập trung vào công việc của mình, loại bỏ những điều phiền não cũng giúp tăng cường sự thịnh vượng cho tài chính và tài lộc của người tuổi kỷ dậu. Công việc sẽ tiến hành trôi chảy hơn, đưa đến sự gia tăng tài lộc và lợi nhuận. Với những lời phán đoán tích cực trên, tuổi kỷ dậu có thể yên tâm hơn về tài chính của mình trong tháng mậu ngọ này. Tuy nhiên, bản mệnh nên lưu ý rằng tài lộc không chỉ được quyết định bởi phong thủy mà còn phụ thuộc vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân. Do đó hãy luôn cố gắng và làm việc chăm chỉ để tài lộc của bạn ngày càng phát triển. Trong việc đầu tư, thiên tài báo hiệu và bản mệnh đều có thể gặp phải những mối đầu tư mang tính thách thức nhưng mang lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này bạn có thể tận dụng thời điểm này để triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Điều này sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều lợi nhuận hơn và tăng cơ hội thành công. Một điều quan trọng khác trong tháng này là cần phải bồi dưỡng mối quan hệ hợp tác của bạn. Bằng cách này, bạn có thể kiếm được nhiều hợp đồng và dự án có lợi hơn, cũng nhờ quan hệ xã hội tốt đẹp. Bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Điều này sẽ giúp bạn tăng cơ hội thành công và đạt được mục tiêu kinh doanh mà mình đã đề ra. Với tài vận ổn định, bạn có thể thoải đã làm những điều mình muốn, tuy nhiên bạn cần tự nhắc nhở bản thân rằng trong việc giao dịch và đầu tư, bạn cần có kế hoạch cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính để tránh bị lợi dụng bởi các cái xấu. Đặc biệt là khi trong tháng này cũng có thiên cầu hung tinh hoành hành, một sai lầm có thể khiến bạn phải trả giá rất đắt, vì vậy hãy cẩn thận và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Nếu bạn đánh giá tình hình chính xác bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc thành công trong kinh doanh cũng cần sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đầu tư thời gian và công sức. Hãy luôn cố gắng và không ngừng hoàn thiện bản thân để đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình. Về mặt tình duyên Về phương diện tình cảm, tam hợp mang tới cho tuổi kỷ dậu những cảm xúc đặc biệt, giúp bản mệnh thêm trân trọng hạnh phúc đang có Tháng này là thời điểm lý tưởng dùng để tính chuyện yêu đương, cưới hỏi. Người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm đau đầu vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu, tình cảm mặn nồng, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về con cái, bản thân hãy trân trọng, trân quý những gì mình đang có, thêm sự thấu đáo tôn trọng, không vì cái lý của mình, át gia đình đôi lứa hạnh phúc bền chặt. Về gia đạo, gia đạo trong tháng 5 năm 2023 có chút xáo trộn, thị phi nhỏ, có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra, vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của tháng này, biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa thuận. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2023 cho thấy thể trạng của tuổi kỷ dậu trong tháng mậu ngọ khá tốt, bản mệnh được lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các chỗ chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu thiên cầu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vì nhắc nhở tuổi dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế di chuyển đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, đền, chùa, tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Theo tử vi tháng 5 năm 2023, trong mỗi tuần sẽ có dự báo hung cát khác nhau và cũng có những thời điểm khá thuận lợi. Trên con đường thăng quan tiến chức của người tuổi kỷ dậu, nếu được thần may mắn và quý nhân ghé thăm, ngay từ đầu tuần bản mệnh nên nhanh chóng tìm cơ hội để bứt phá vươn lên. Xem tử vi tuần 1 Tuổi kỷ dậu trong tuần này có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cần đặc biệt lưu ý để giữ được tiền trong tay thực thần cho lộc mang đến nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên đại hao hung tinh đang rình rập, vì vậy con giáp này cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ. Hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí vì sự dễ dàng kiếm tiền của mình. Nếu bạn là người tuổi kỷ dậu, thì tuần này bạn có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng đừng quên rằng để giữ được tiền trong tay là điều không hề dễ dàng. Trong tuần này thực thần sẽ mang đến cho bạn những cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, đại hao hung tinh cũng đang rình rập, vì vậy bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, hãy tránh chủ quan và tiêu xài hoang phí. Trong công việc, tuần này không được suôn sẻ do có sự quấy phá từ tiểu nhân, từ đầu tuần, con giáp này đã bị thiên quan án ngữ. Tinh thần làm việc xa sút có vẻ như thời gian nghỉ dịch đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bạn. Thị phi trong công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nhưng đừng quá lo lắng, Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn và đặt ra kế hoạch để thực hiện chúng. Hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu bạn cố gắng hết sức mình. Về mặt tình cảm, tuần này có thể bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi gia đình của bạn luôn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Áp lực cuộc sống đã lớn và còn thêm những sức ép từ người thân, bạn có thể muốn trốn khỏi nhà và không muốn quay trở về nhà. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và thoải mái nhất có thể, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng những hoạt động thú vị và giải trí để giảm bớt căng thẳng. Hãy nhớ giữ tâm trạng tốt và không để bất kỳ khó khăn nào ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Xem tử vi tuần 2. Người tuổi kỷ dậu trong thời gian này hung cắt đan sen, có chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Người tuổi này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương Cát Tinh nhập mệnh, người tuổi này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn xuất hiện, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa, vì thế tuần này là thời điểm để bạn tận dụng và nắm bắt cơ hội quan trọng. Đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần, đừng để mình lỡ mất cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, về chuyện tiền bạc thì tuổi kỷ dậu thực sự chẳng mấy may mắn, hết lần này tới lần khác bạn bị tiểu nhân lừa gạt. Kiếp tài làm cho thô lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy mà còn thua lỗ nữa, vì vậy bạn cần cẩn trọng và thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tài chính. Tránh những rủi ro và đầu tư vào những là lĩnh vực có tiềm năng tốt hơn.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 Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà quên đi sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho bản thân và các hoạt động giải trí để tinh thần luôn sảng khoái và tươi mới. Thời điểm cuối tuần, do chính ấn và thiên ấn độ mệnh nên bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn, có thể bạn sẽ gỡ bỏ được một vài hiểu lầm từ người khác đối với mình. Những cơ hội mới sẽ tới với bạn, vì vậy hãy sẵn sàng để bắt tay vào thử thách mới và đón nhận những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Nhưng đừng quên giữ vững sự cẩn trọng và suy nghĩ cẩn thận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 người tuổi kỷ dậu nên nắm bắt cơ hội để thực hiện thật tốt những dự định của bản thân, đồng thời không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn. Bên cạnh đó nên tu dưỡng thiện lương, thấu tình đạt lý, thu mình khiêm tốn, cẩn trọng cảnh giác. Người tuổi dậu không nên làm gì? Người tuổi kỷ dậu không nên quá liều lĩnh, làm liều, đầu tư ăn sồi ở trong giai đoạn này mà nhỡ việc. Ngoài ra, cũng không nên tin người quá, cũng không dễ tự chuốc họa vào thân. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về giờ sinh phát tài và phong thủy cải vận trong tháng 5 âm lịch 2023 này. Sinh giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Do dậu kim sinh Tý thủy nên người tuổi Kỷ Dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhược điểm của người này là không có ý chí kiên cường, không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn, lại có tiểu nhân quấy phá nên cũng phải trải qua thất bại, tổn hao tài sản, sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Sửu gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đầy đủ, hành sự trượng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp. Sinh giờ dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi Dậu sinh giờ dần có sức khỏe tốt, tính tình trung thực đôn hậu, cuộc đời người này tuy không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Sinh giờ mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi dậu sinh vào giờ mão cũng lên xuống chắc trở, lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc. Dù là người thông minh, nhưng lại độc đoán, tính tình cổ quái, không dễ hòa đồng, lại hay vạ miệng, nên dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi. Sinh giờ thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì thìn thổ sinh dậu kim, nên người này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng, tuy có lúc gặp thất bại nhưng tổn thất không lớn, Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được là người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Sinh giờ tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi dậu sinh giờ tỵ, tỵ hỏa khắc dậu kim, cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và chắc trở song hành. Dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại, trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn. Sinh giờ ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, đa số người tuổi kỷ dậu sinh giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đâu ra đó. Người này được sự hậu thuẫn của gia đình, lại có quý nhân phù trợ, nên công danh, sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời khó tránh việc cãi cọ, tranh giành. Sinh giờ mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, người tuổi kỷ dậu sinh giờ mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ, nhưng tính tình ngang ngược, hung bạo, cơ thể hao tốn tiền của vì gây hại cho người khác. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, tiền vận gian khó, trung vận chuyển biến tốt hậu vận hưởng phúc lộc. Sinh giờ thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Sinh vào giờ này, người tuổi kỷ dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiếu song toàn, không quý thì phú, ra ngoài thành đạt, vang danh tứ hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh giờ dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Vì dậu kim sánh vai nên người tuổi dậu sinh giờ bản mệnh, có số làm quan, tài lộc dồi dào, nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Sinh giờ tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi kỷ dậu sinh giờ tuất có dịch mã chiếu mệnh nên có số xuất ngoại, lập nghiệp ở xứ người, bôn ba khắp nơi cầu tài, gặt hái được những thành quả to lớn, tuy nhiên người này gặp trắc trở trong tình yêu và hôn nhân. Sinh giờ hợi,